chào tất cả các anh em đang xem video nha thì ngày hết Tết đến rồi để hỗ trợ cho anh em kiếm tiền trong dịp Tết sắp tới thì hôm nay tổng kho cờ bịp sẽ giới thiệu cho anh em về một số cái thiết bị hỗ trợ cho anh em chơi cờ bạc anh em nhé giúp cho anh em chiến thắng hoàn toàn tuyệt đối 100% anh em có thể tham khảo một số cái dòng máy đánh bài trên đây rẻ thì có am 10 ok và anh em mua hàng của đại lý chúng tôi á thì anh em được tặng hai cây bài một tai phone một hộp pin bảo hành cho anh em một năm máy thì tất cả loại máy máy này cũng có anh em nhé từ dòng rẻ tiền đến dòng cao cấp A10 nè CVK 400 nè iPhone X nha iPhone 7 cao cấp hơn thì có iPhone 11 XS Max ok anh em Đấy, hoặc là qua đây thì có I, I, iPhone 8 nè CVK 600 nè CVK 700 nè mua hàng thì liên hệ trực tiếp 0986 516666 nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em kỹ càng hơn ok nè. ngoài ra cũng có một số cái mẫu máy mà anh em có thể tham khảo trên đây như CVK 700 này hàng hóa rất là nhiều phong phú nha anh em mua hàng thì lựa chọn đại lý này và số lượng hàng nó nhiều nó phong phú anh em nha thứ nhất nè máy móc nó mới hàng hóa nó chất lượng anh em nha thứ hai á, là chế độ bảo hành cho anh em đầy đủ và đặc biệt là giá cả hợp lý anh em nha đây rất là nhiều ok nè ngoài ra có kính áp tròng anh em thấy này Đấy, đây là những cái mẫu kính áp tròng nè kính áp tròng thì rất là nhiều loại kính mỹ kính hàng kính thái anh em nhé hoặc là kính nhật đấy và đặc biệt lưu ý thì anh em đi mua kính á thì anh em uh, mua cái à, hàng này nó còn mới đừng mua sang tay anh em nha ví dụ anh em mua chúng nhiều cái thằng nó lừa đảo để mua đi bán lại thứ nhất là người kính á, anh em đeo trực tiếp vô mắt nha anh em nha Đó, nên mua phải hàng mới đảm bảo chất lượng như thế này Cho anh em mà mua ví dụ mà mua sang tay á mua để quay sử dụng á nhiều lúc mắt nó có bị bệnh á anh em đeo trực tiếp vào thì nó dễ bị lây anh em nha rất là nguy hiểm giá giá một bộ kính thì rất là rẻ em ơi nha cực kỳ rẻ luôn chỉ tăng với chung một triệu tám hai triệu thôi rất là rẻ đây thứ hai này nói chung là anh em cũng có thể tham khảo số dòng kính bên này bên này cũng có này nhá đấy rất là nhiều như đây là kính hàng nè nó được bao bọc rất là cẩn thận anh em nha đấy, nó được dập cái nắp của nó dập rất là kín bằng máy luôn còn hàng mà đã hàng mà đã quá sử dụng rồi á thì ờ, cái nắp này nó bung ra là em biết ngay anh em lựa chọn cho nó ok rồi đấy nhá đấy và đây số mẫu kính nữa anh em thể tham khảo đây này đấy rồi xuống dưới đây á là xuống cái thiết bị hỗ trợ cho anh em đổi bài chéo bài này như ví nè ví áo quần ok anh em rất là nhiều hoặc là áo gió hoặc là anh em có thể làm mẫu mã theo yêu cầu ống tay áo đổi hoặc còn máy đổi đa năng cái máy đổi đây thì anh em về anh em tự chế nha Đấy, đồ chế gì tùy ok bên đây là đồ soi anh em muốn sử dụng đồ soi á thì anh em phải cần có máy đánh bài anh em nha Đấy, thì cái đồ so đấy thiết kế ra là được lắp ráp camera ấy nó ngụy trang thì anh em muốn sử dụng nó thì anh em phải có máy bài vì không có máy bài là anh em không chơi được ok cho anh em đấy, khi kết nối đồ so rồi thì máy anh em bỏ trong túi hoặc đưa cho người lân cận nào cầm thế là xong đấy, đồ so rất là nhiều Rồi thì hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ bầu cua rung 6 mặt anh em nha. Đấy, và cái độ chuẩn xác của nó là hoàn toàn tuyệt đối 100%. Về cái giá thành của bộ bầu cua rung số mặt này thì rất là rẻ nha em nha. Nãy mua bên đại lý chúng tôi thì giá nó cực kỳ rẻ luôn và sau khi sử dụng nếu mà hết pin thì anh em thể đem trực tiếp lên đại lý chúng tôi đại lý chúng tôi cũng hỗ trợ cho anh em thay pin anh em nha rồi giá nó cực kỳ rẻ anh em nha đấy rồi thì bây giờ để test cho anh em cùng xem nói chung là cái bộ bầu cua đây á, cái nhịp đánh của nó cực kỳ dễ luôn như anh em cứ theo trên đây ok anh em đấy ví dụ là bầu nè nó rung một ngắn cua nó rung hai ngắn tôm nó rung một dài cá nó rung một ngắn một dài à quên à, và con gà là nó không rung con na là rung hai dài và cái khoảng cách bắt tầng sóng rung của nó tầm khoảng chừng 7 đến 10 mét anh em nha cực kỳ xa luôn ngoài cái thiết bị rung sóng mặt này ra còn rất nhiều cái thiết bị hỗ trợ cho anh em chơi bầu cua khác ví dụ như thâu camera về mẫu thâu á thì thâu giấy thâu nhôm thâu nhựa thâu gì cũng được anh em nha hoặc là anh em khi anh em mua hàng á anh em có thể đặt thâu à, gửi cái mẫu lên đại lý chúng tôi đại lý chúng tôi sẽ làm đó, xong rồi có, anh em có thể test hàng trực tiếp rồi thanh toán tiền ok anh em đấy rồi thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cùng xem đây ví dụ đây con gà anh em nha con hô cái mẫu mẫu mã hô thì anh em cứ đặt theo yêu cầu theo vùng miền đấy hột giấy hột xốp và hột bao nhiêu phân hột bao nhiêu phân có hết anh em nha anh em cùng xem cái nhịp rung nha anh em cùng theo dõi cái nhịp rung nè đấy ví dụ con gà không rung đúng không nè giờ anh em sóc nè anh em thấy chưa đây nó rung một ngắn một dài là 100% trăm phần trăm lồng cá để anh em xem nha đấy đây này anh em thấy cực kỳ chuẩn anh em nha tiếp tục anh em nha Đấy, như đây nó không rung nè anh em thấy không? anh em để ý cái máy nè nó không rung á thì là con gà anh em nha Đấy, gà là không bao giờ rung em bây giờ, Đấy, cái nhịp nó cực kỳ chuẩn anh em nha Đấy, thử tiếp cho anh em cùng xem này. không rung lại gà anh em nha Đấy anh em thấy không rồi bây giờ anh em bỏ hộp đây hộp đây hộp cho anh em đánh nè nói chung là cái trọng lượng của nó thì nó cực kỳ nhẹ anh em nha tại vì cái chip là chip siêu nhỏ anh em nha cực kỳ nhẹ luôn nếu mà anh em cân bằng tay á anh em cảm giác bằng tay thì không mình đâu phát hiện được chỉ có bỏ lên cân á thì nó còn nó cực kỳ nhạy anh em nha đấy hột hột nó không có bị bên anh em nha nó cực kỳ nhạy luôn đấy, anh em thấy không nó thẻ là nó nó nhảy đều anh em nha nó không phải là nó đấy, anh anh em thấy chưa đây anh em thấy không gà là không rung nè ví dụ cua nè cua là nó rung ờ, hai cái ngắn nè bây giờ sẽ đóng vào và test cho tôi sẽ lắc thử cho anh em cùng xem nha Đấy, cái độ chuẩn xác của nó là hoàn toàn tuyệt đối 100 trăm anh em nha nó không lệch anh em nha đây anh em xem nè anh em sóc thoải mái đấy anh em thấy không nó rung một cái dài được rồi là một cái dài làm tôm nè anh em cùng xem nha có tôm nè anh em thấy không đấy thì đây là một cái hộp anh em đã biết chắc một hộp bây giờ mà còn có dựa theo cái khả năng ăn gấp 3 của anh em tức là hai hộp còn lại nữa anh em nhé nhiều lúc á nó ra ví dụ là ba con đây ngồi xem nha rồi đây nó rung hai ngắn nè hai ngắn là con cua nè anh em nè đấy anh em cùng xem nha có cua anh em thấy chưa tiếp tục anh em nha hai ngắn tiếp là cua tiếp nè ba cua đó anh em thấy không đấy anh em thấy chưa đây là hút tiền thấy không nói chung cái độ chuẩn xác là tuyệt đối anh em nha còn những cái dòng mà ví dụ như là máy phân âm hay là máy phân âm hay là nước chấm nước bôi đó cả nước cảm ứng từ là không có anh em nha cái đồ đó cái đồ lừa đảo nha mua là bất ai là, là không có chơi được anh em nha tiếp tục anh em xem nè không rung là có gà nè à anh xin lỗi anh em nha nó bị lỡ nhịp mắt Đấy. Thì trong quá chơi á, thì anh em có để cho nó rung hết nhịp rồi bắt đầu đó, khi mà cái hánh sóc á thì bắt đầu anh em đặt lại anh em nha, chứ đừng à, đặt lỡ cửa đặt lỡ cửa là nó bị nó bị lỡ nhịp đó nó rung hai cái dài là có nai này hai nai này Đấy không? nó rất là dễ chơi anh em nha Đấy, nó cực nó rất là dễ đánh à, anh em lưỡi nha nó dễ cực kỳ luôn rồi nó rung hai dài tiếp là lại là nai tiếp này nào này không thể nào mà chặt được ok anh em ngoài bầu cua ra thì còn có sóc đĩa nè tài xỉu nè học cá ngựa đầy đủ tất cả những thiết bị từ những cái dòng cao cấp để, để đến những cái dòng rẻ tiền anh em nha thử lại cho anh em xem nha đấy ví dụ đây trong hai ngắn hai ngắn là con cua nè thấy không đấy, rất là dễ chơi hụt rất là nhẹ anh em thả là nhảy nè đấy thấy nó rung một dài nè là con tôm nè đấy sóc cho anh em xem nè đấy một dài tiếp là tôm tiếp nè hai tôm nè và anh em sóc bao nhiêu giờ anh em sóc bao nhiêu nhịp cũng được nha không nhất thiết phải anh em sóc một nhịp phải có chỗ sóc ví dụ anh em sóc thoải mái cứ sóc rồi anh em đặt xuống à. hai giờ là nai nè thoải mái em nha hai nai nè Đấy, rất là chuẩn anh em nha tiếp tục nè thấy rõ anh em thấy không ví dụ một ngắn nè là bầu nè anh em thấy không và đây là cái thâu nhôm nha nó cạn sóng rất là mạnh đó nhưng mà riêng về chip ở đại lý chúng tôi thì ờ, làm sóng cho anh em cực kỳ mạnh anh em có thể ra khoảng cách tầm khoảng chừng 5 đến 7 mét đó và anh em đứng chỉ cần bắt cái nhịp đây và anh em chơi đó là ok như nãy là gì bầu đúng không anh em một ngắn là bầu nè đấy hai dài là nai nè thấy không một nai hai cá nè đấy, anh em thấy chưa đây là cái bộ rung sáu mặt cái độ chuẩn xác là hoàn toàn đúng 100 phần trăm đấy thì nãy giờ tôi phải thử và test thử cho anh em đã qua video anh em thấy được á thì anh em còn thắc mắc cái gì cứ liên hệ trực tiếp 0986 51666 nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em ngoài thiết bị bao cua ra còn rất nhiều thiết bị hỗ trợ cho anh em chơi cờ biệt giúp cho giúp cho anh em kiếm tiền trong dịp Tết sắp tới cuối cùng tôi xin kết thúc video hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo